lúc này thì phía dưới và đằng sau đã được bọc lưới làm cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào các cánh thái gia đình của chúng ta đầu tiên tôi sẽ bật hết tất cả bếp lên cho các bạn xem này nướng có mâm nướng mà bị nướng được làm tí nóc đây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 nhưng những loại pin giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần giá của nó là 40.000 một cặp pin như thế này các bạn nên tránh ra rất là vì những loại pin này rất là tung kém các bạn nên tránh ra để phù hợp với kinh tế gia đình mình hơn nó tiết kiệm hơn tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ của hai bếp ra bao nhiêu bếp bên phải của tôi là nó vào 340 ờ, ờ, độ rồi bếp bên trái là hai bếp đã khóa ga 305 độ hai bếp đã khóa ga đây mình công tắc nó đang mở rồi thực hiện chức năng khóa ga khi nước uh, ờ, công bây giờ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 giá là 80.000 một cái để sử dụng các bạn chỉ việc ờ, lấy dây sạc đang cắm vào ổ điện mà chúng ta cắm vào có thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào ổ điện thôi các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút và chỉnh về mức nhỏ nhất là một phút để thử chiếc ờ, tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất là tôi chỉnh 2 phút đi 2 phút để thử chúng ta hẹn giờ tôi bật bếp lên phút cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn buồn điện nữa sau khi thiết bị hết giờ nó sẽ tự động nó ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng cái này để nấu hoặc là nướng những món ăn các bạn dự đánh trước thời gian chính của nó được ngoài ra để khắc phục tình trạng khi mà chúng ta cái bạn sử dụng ờ, cái ờ, bếp ga nội địa nhật á, mà gặp cái van ga nó không có tốt làm cho ngọn lửa không có được đẹp lửa cháy đỏ thì chúng tôi bán một cái van ga như thế này giá là 130.000 một chiếc ở những nơi khác họ sẽ quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài và bán với giá là 160.000 nhưng mà thực chất đây chỉ là sản phẩm của hợp của Việt Nam sản xuất hợp tác với công nghệ của Nhật Bản hoặc là châu Âu để xuất khẩu đi nước ngoài mà thôi ngoài ra nó đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như cái này được xuất xứ ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam